Xin chào tất cả anh em Thì ngày hôm nay tôi lại tiếp tục làm cái clip mà để giới thiệu đến cho anh em làm tay cái cho anh em đi chơi tài xỉu, đi đánh tài xỉu, lắc tài xỉu bịp ở sòng sới giúp cho anh em luôn luôn là có cái tỷ lệ chiến thắng và cái độ hiệu quả mang lại cho anh em đó thì ngày hôm nay bộ hột mà tôi muốn dành riêng cho những em đi làm tay cái các anh em đi chơi thì à, bộ hột này chính là cái bộ hột tài xỉu 2020 thì anh em cũng không còn xa lạ gì về cái bộ tài xỉu 2020 này nữa đúng không anh em đây nó chính là cái bộ hột tài xỉu độc quyền của bên cơ sở bên tôi và cái cách lắc giữ tài giữ xỉu lắc hột đi theo ý muốn cũng là độc quyền của bên cơ sở bên tôi anh em nhé nó thì anh em cũng biết được rằng là cái độ hiệu quả và cái tỷ lệ chính xác của bộ tài xỉu 2020 này nó mang lại cho anh em khi anh em đi chơi nó là như thế nào rồi đúng không anh em thì những anh em mà đã sử dụng qua cái bộ hồ tài xỉu 2020 này của bên cơ sở bên tôi anh em có phản hồi về là anh em cũng gỡ đi một phần nào thua tha ờ, khi anh em nhận cái bộ tài xỉu 2020 này và sở hữu nó thì bên cơ sở bên tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách làm sao mà để anh em có thể lắc cái bộ tài xỉu 2020 này nó đi theo ý muốn của anh em này và anh em cũng có thể lắc cái bộ tài xỉu 2020 này giữ tài giữ xỉu theo ý muốn của anh em anh em nhé cái bộ hột này hoàn toàn là không tăng tích nên là anh em hãy yên tâm khi anh em đi chơi anh em không cần phải lo về bất cứ một cái vấn đề gì về tăng tích của cái bộ tài xỉu 2020 này thì uh, trước tiên đi vào test độ hiệu quả và tỷ lệ chính xác thì bây giờ tôi sẽ test sơ qua về cái phần tăng tích trước để cho anh em yên tâm hơn ừ, nâm châm thì hoàn toàn là không ít và vâng, bây giờ tôi sẽ dọi đèn cho anh em rất là trong nha anh em nhé trong không tì vết đúng không ạ bao cho anh em ăn thôi trẻ hồi Đó, nước muối thì nổi đĩa thì hoàn toàn là không có gì cả trong veo và khi anh em vớt hột thì anh em lưu ý giúp tôi một điều rằng là mặc định lúc nào anh em cũng phải rửa qua cái bộ tài xỉu 2020 của anh em bằng nước để anh em bảo quản cái bộ này nó tốt hơn và khi anh em đi lắc thì nó sẽ không bị nặng Đó, nó sẽ chính xác và nó không bị sai cái tỷ lệ mà bên cơ sở bên tôi đã làm cái bộ tài xỉu 2020 này anh em nhé anh em long cô thì vừa rồi tôi cũng đã test về phần tăng tích của bộ tài xỉu 2020 này đây sẽ là lúc mà tôi sẽ test cái tỷ lệ đi đều của bộ tài xỉu 2020 này cho anh em để anh em cảm nhận cùng với tôi anh em nhé xỉu đúng không em 226 đúng không ạ 7 80 phần trăm rằng là bên trong này nó sẽ về tài cho anh em ui đó lên tài bạo tứ đúng không anh em rất là hiệu quả và chính xác anh em nhé tiếp tục test cho anh em chén này nó sẽ là về xỉu này anh em nhé 7 80 phần trăm tiếp tục về xỉu bão nhị thật sự rằng là quá là kinh khủng luôn đúng không anh em thì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 đó, lên tài luôn ạ bộ đi cực kỳ là đều anh em nhé và cái tỷ lệ ra bão cực kỳ là cao đúng không em xuống xỉu luôn đúng không ạ một ba năm <coughs> lên tài 445 lên đôi cực kỳ là nhiều nếu anh em để ý kỹ về cái bộ tài xỉu 2020 của bên cơ sở chúng tôi đó bộ đi rất là đều đó, xuống xỉu ngay và luôn luôn đúng không anh em thì test cho anh em thêm một chén cuối cùng của cái à, tỷ lệ đi đều 5 năm chén tài chén xỉu anh em nhé thì bây giờ tôi sẽ kết hợp cái cách lắc giữ tài giữ xỉu độc quyền của bên cơ sở của tôi để tôi test cho anh em anh em nhé anh em có thể lắc cái bột tài xỉu 2020 này nó đi theo ý muốn của anh em test cho anh em xỉu đúng không anh em thì bây giờ tôi sẽ giữ xỉu cho anh em thêm một hai chén anh em nhé một một ba đúng không anh em tiếp tục vẫn là xỉu tiếp một hai ba đúng không ạ 1 2 4 đúng anh em bộ đi cực kỳ là khôn anh em nhé đó vẫn là xỉu tiếp 126 đúng không em đó thì cái chén này nó lên tài này 345 thì bây giờ tôi sẽ giữ tài luôn cho anh em thêm vài chén nữa để cho anh em cảm nhận cùng với tôi về cái bộ một tài xỉu 2020 này nó hiệu quả như thế nào và nó chính xác như thế nào khi anh em đi chơi anh em nhé 661 đúng không anh em tiếp tục vẫn là tài đó đúng không anh em 246 vẫn là tài tiếp 664 đúng không anh em lên đôi rất là nhiều luôn đúng không ạ 553 đó 554 đúng không ạ test cho anh em một chén dự tài cuối cùng nha anh em nhé đó thì cái chén này nó xuống xỉu coi như đây nó sẽ là cái chén phản cho anh em thì anh em cũng đã biết được rằng là những cái bộ đồ chơi để anh em đi chơi ở sòng sới thì không có cái bộ đồ chơi nào hoàn toàn chính xác 100% cả anh em nhé bộ đồ chơi nào nó cũng phải có cái chén phản của nó anh em nhé thì anh em đen thì anh em sẽ chịu những cái chén phản nó không đáng kể với anh em đó thì anh em có nhu cầu về cái bộ hột tài xỉu 2020 này hoặc về những cái bộ hột mà dành riêng cho anh em làm tay cái để cho anh em đi chơi có độ hiệu quả hơn thì anh em liên hệ với tôi theo số điện thoại ở trên màn hình đó đúng không ạ anh em ở gần cơ sở của tôi có thể đến trực tiếp cơ sở để anh em được mua hàng test hàng và được tư vấn trực tiếp thì anh em sẽ yên tâm hơn và bên tôi sẽ hướng dẫn luôn cho anh em cái cách lắc làm sao giữ tài giữ xỉu và lắc hột đi đều đi theo ý muốn thì anh em đang xem video hãy đăng ký kênh này của tôi để anh em được cập nhật thật là nhiều những cái video mới nhất chuyên về các dòng đồ chơi bịp mới nhất 2020 mà bên cơ sở chúng tôi sẽ đăng tải lên để cho anh em tham khảo và sở hữu cho mình cái bộ hồ phù hợp với dòng giới của anh em và ưng ý và đặc biệt là luôn luôn mang lại cái độ chiến thắng cho anh em khi anh em ra sòng giới chơi video tôi làm đến đây là kết thúc xin chào tạm biệt tất cả anh em